Vậy cho khi đặt ra câu hỏi màu nào thì làm lãnh đạo tốt nhất Ông Donald Trump này, Tổng thống Donald Trump này là thuộc nhóm tính cách đi cực kỳ mạnh Màu đỏ rực luôn cái gì à Ai mà lén phén là ông, ông tát vô trong mặt luôn á khi nó từng thấy ông ta tát một cái gọi là ông phụ tướng hoặc là ông ông nước bạn mà qua mà nói mà không ok ông ta tát ngay trước mặt luôn màu đỏ đúng rồi Donald Trump màu đỏ hành động cực kỳ là quyết đoán mạnh mẽ nghĩ gì là làm đó 70 tuổi rồi bây giờ tôi có nhiều tiền rồi tôi muốn làm tổng thống là ông ta hành động ngay còn màu đồ ôm Barack Obama thì thuộc nhóm tính cách gì đây các anh chị Obama thuộc tính cách gì Obama thuộc nhóm tính cách S đúng rồi chị Minh Ngọc nói đúng rồi Obama tính cách rất là tinh tế rất là đường hoàng anh Dũng nói đúng rồi vậy thì hai người này tính cách gì mới làm lãnh đạo là tốt nhất đây cho Kim đi nếu như là Donald Trump thì comment số 1 còn nếu như mà Barack Obama thì comment là số 3 số 1 với số 3 anh chị chọn ai ạ à? số 1 số 1 nếu như là chọn nếu như là chọn đánh đạo thì anh chị chọn Tào Tháo là số 1 còn nếu như mà Lưu Bình nhóm tính cấp S thì số 3 nếu như anh chị chọn Donald Trump tính cấp D thì số 1 còn nếu như Obama tính cách thép thì chọn số 3 anh chị sẽ chọn ai đây <laughs> em chọn Lê Toản là số 3 rồi anh Dũng là số 1 Cốt 3 là số 3 Trang Đặng số 3 Long Đặng số 3 Minh Hòa à, à, Minh Hòa số 1 Long Đặng số 1 Anh Dũng số 1 Nga Phạm số 1 Tào Tháo nói về lãnh đạo thì có phần là nhìn hơn rất nhiều so với lại Lưu Bị tại ông ta quyết đoán mạnh mẽ Obama với lại Tổng thống Donald Trump thì sao các anh chị ông Obama không quyết đoán nhiều như là ông ờ, tại vì ông theo đa, dân chủ còn ba còn ông Donald Trump thì theo cộng hòa và ông ta luôn nghĩ đến gì đó thực dụng thực tế ông ta lại ít quan tâm đến con người nhiều về về gọi là nhóm số đông mà ông chỉ tập trung vào những chính sách mà gọi là hiệu quả rồi theo kiên thì tất cả bốn nhóm tính cách DISC ai cũng đều là làm lãnh đạo được các anh chị ạ à. nhưng mà các anh chị sẽ thấy ngày xưa Lưu Bị á có quan Vũ là đi tính cách đi có gọi là và Trương Phi nhóm tính cách ai rồi và ông ta phải đi mời tính cách si là gì ạ à? si là gọi là gia các lượng khổng minh thì đối với kia ai tào tháo cũng rất giỏi donald trump giỏi ai cũng giỏi ai cũng làm lãnh đạo được các anh chị ạ à? nhưng đi ra khởi nghiệp đầu tiên chúng ta phải giống tinh thần của Donald Trump tinh thần hoặc là làm việc lớn thì chúng ta cần phải có tinh thần của Donald Trump có đúng không anh chị nhưng mà về lâu về dài khi mà chúng ta đã xây dựng cơ đồ rồi để gắn kết mọi người để cho cái cái gọi là nó lâu dài á thì chúng ta cần phải có một người lãnh đạo tính cách S để luôn dung hòa tất cả các mối quan hệ cái điều này có thể là theo quan điểm thôi nó không phải là hẳn là như vậy đâu anh chị nhưng mà các anh chị sẽ thấy tại sao tào tháo chỉ duy trì đời đời chỉ có ba đời thôi tào tháo chỉ à, chỉ à, có được đời tào tháo rồi đời con tào tháo hoặc đời cháu của tào tháo là mất nước ngụy mặc dù là tào tháo khi ra khởi nghiệp là thắng được cả tôn quyền ở phía đông nam thắng được tây thục của lưu bị gọi là thống nhất đất nước ngụy nhưng cuối cùng ông ta chỉ duy trì được có hai ba năm rồi sau đó là bị ai à bị gọi là trọng đạt gọi là tư ma ý chiếm quyền lấy hết giang sơn tại vì ông ta không có cái đức đằng sau có đức thì mặc sức mà anh các anh chị có đồng ý không ạ à? tào tháo lại thiếu cái từ nhân từ và đức độ của lưu bị các anh chị có nhớ lưu quang không lưu quang là ông hán cao tổ là ông tổ đời thứ mấy chục của gọi là người đầu tiên xây dựng ra nhà hán còn lưu bị là đời con cháu về sau thôi thì hán cao tổ cũng là người nhóm tính cách ép nhưng nhờ vào tính cách ép của hán cao tổ mà đời á, về sau lưu truyền tới 28 đời tới 28 đời rất là lâu dài bền vững hoặc là lý thế dân của mình lý thế dân tạo ra nhà đường cũng để lại lưu truyền lại tới mấy chục đời sau tại vì lấy nhân nghĩa lấy đức làm gốc có đúng không anh chị nhân nghĩa lấy đức làm gốc có đức thì mặc sức mà anh nên mọi thứ nó diễn ra rất là lâu dài cái đời sau nó rất là dài còn ví dụ như là tần địa hoàng chỉ có một đời thôi là nhóm tính cách đi thống nhất được thiên hạ bảy nước rồi cũng bị mất nước rồi đến ai à rồi đến tào tháo là người chiếm được giang sơn nhưng mà chỉ duy trì được có hai ba đời là mất ok không anh chị đây là quan điểm thôi nha chứ nó không hẳn như vậy ai cũng làm lãnh đạo được nhưng mà tại sao lưu bị lại được mọi người kính trọng tại vì ông ta lấy nhân đi làm đức làm gốc đúng rồi về toàn nói là muốn lãnh đạo thì phải liền được kính cách đi và s chính xác thậm chí lên cả bốn tính cách luôn nên nên là như vậy nhưng mà khi ra khởi nghiệp ra kinh doanh đó, là cần có hàng tính cách giống như tôi không vậy đi đánh thiên hà nhưng sau khi có được thiên hà rồi thì phải lấy tính cách ép để thu phục lòng dân ok không các anh chị có có có qua đồng quan điểm không đúng rồi anh dũng nói là nên có gì nên có cân bằng cả bốn tính cách anh dũng nói chính xác anh chắc phải là tùy cơ ứng biến chính xác luôn các anh chị ạ à. mình đi học hỏi phát triển bản thân á là để mình đi học hỏi cả bốn tính cách này luôn các anh chị ạ à cái người mà học phát triển bản thân càng cao thì họ sẽ có dung hòa họ họ nắm hết tất cả các ưu điểm của DISC và họ sẽ loại bỏ đi những cái khuyết điểm của DISC của bốn nhóm tính cách và họ chỉ giữ lại trong mình bốn cái ưu điểm của DISC và họ sẽ loại bỏ đi những cái khuyết điểm của DISC ok không anh chị bốn cái tính cách ưu điểm thì lấy còn bốn cái khuyết điểm của những này mình gạt bỏ đi thì mình sẽ phát triển bản thân một cách toàn diện đúng không các anh chị và lời cuối cùng Kem muốn lưu ý với anh chị DISC là tính cách chứ không phải là nhân cách nha anh chị đừng bao giờ thấy thằng tính cách đi thì cho nó là cái thằng bộc tính bộc trực rồi thằng ai là thằng vô kỷ luật thì bắt đầu mình đánh giá nhân cách thằng S nhu mềm nhu nhược quá thằng C thì lại khó tính khó chịu uh, suy nghĩ nhiều quá thật ra DISC nó là tính cách nó không phải nhân cách đừng bao giờ đánh giá tính nhân cách con người của họ nha các anh chị anh chị hiểu điều em đang nói đúng không ạ à? hiểu thì comment xuống bên dưới là hiểu đi ạ à. để làm sao chúng ta dùng DISC để chúng ta đi dung hòa mình với người khác chứ không phải dùng DISC để đi đánh giá người khác ví dụ như con của chúng ta đi tính cách đi đi thì chúng ta sẽ giúp cho con thấu hiểu con tại sao nó cứ quậy phá nó hành động nhiều đến như vậy thì điều hướng cho nó cho nó làm sao cẩn trọng hơn nó khiêm nhường hơn còn tính cách ai lạc quan vui vẻ mình hãy khuyến khích con hãy lạc quan vui vẻ đi nhưng mà nó lại tệ ở trong vấn đề về con số kế hoạch thì tập cho con cái con số kế hoạch đi cho chỉnh chu đi tập cho nó tính kỷ luật dậy sớm chạy bộ tập thể dục thể thao cho nhóm tính cấp hai còn nhóm tính cái S S thì lại sao ạ à? nhu mềm nhu nhược hiền lành quá nhưng mà lại rất là tình cảm rất là thấu hiểu người khác thì tập cho tính cấp S hành động quyết liệt mạnh lên quyết đoán lên tập ra ra quyết định còn nhóm tính cấp C thì sao logic cẩn thận kế hoạch điều đó tốt nhưng mà cẩn trọng quá ký tính quá khó tính quá làm cái gì cũng suy nghĩ nhiều quá lại chậm trong hành động lỡ mất rất nhiều cơ hội do đó là C là phải sao tập hành tính cách đi hành động tập tính cách ai là vui vẻ giao tiếp đó đó là những gì mà Kim chia sẻ cho anh chị nha